ngay kênh youtube Hơi Thở Bóng Đá. Nhớ bấm chuông để có thể cập nhật được nhanh nhất và nóng hổi nhất những thông tin trên thị trường chuyển nhượng mới nhất mỗi ngày. Còn bây giờ, đương nhiên rồi, là thời điểm mà chúng ta hãy cùng ngồi với nhau để thưởng thức những nội dung hiển thị trong bản tin ngày hôm nay. Chính thức, trả mũi khoan tốc độ về Real, Dortmund đón tân binh cực chất. Mùa hè năm 2018, Hakimi chuyển đến Borussia Dortmund theo dạng cho mượn từ Real Madrid – Kể từ thời điểm ấy, chàng trai người Maroc đã tiến bộ một cách vượt bậc khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. Với lối chơi đầy tốc độ, ngôi sao 21 tuổi đã giúp hành lang cánh phải của đội bóng vùng rùa trở lên vô cùng lợi hại. Tính đến thời điểm hiện tại, thì Hakimi đã ra sân tổng cộng 72 trận trong áo của Borussia Dortmund, ghi được 12 bàn thắng. Mặc dù vậy thì Borussia Dortmund đã không đạt được thỏa thuận mua đứt Hakimi. Vậy nên, sau khi mùa giải 2019-2020 khép lại, thì chàng trai người Maroc sẽ trở về câu lạc bộ chủ quản Real Madrid. Đứng trước tình hình này, đội chủ sân Signal Iduna Park phải tìm kiếm một cái tên để thay thế. Cách đây một tuần, nhiều nguồn tin cho rằng Borussia Dortmund đã tiếp cận Thomas Müller. Cầu thủ người Bỉ đã tỏa sáng rực rỡ trong máu của PSG. Ở mùa giải này, anh ra sân 27 trận và trở thành sự lựa chọn hàng đầu của huấn viên Thomas Tuchel tại sân công viên Quang Hàng Tử. Mặc dù vậy, hợp đồng của ngôi sao 28 tuổi với PSG chỉ có thời hạn đến tháng 6 năm 2020 và hai bên đã không đồng ý gia hạn. Nắm bắt được cơ hội này, Borussia Dortmund đã cố gắng đưa Thomas Müller về với Signal Iduna Park. Và mới nhất, website chính thức của Borussia Dortmund xác nhận rằng họ đã chiêu mộ thành công hậu vệ người Bỉ theo hợp đồng có thời hạn đến tháng 6 năm 2024. Về phần PSG, giám đốc thể thao Leonardo đã tìm kiếm được cái tên để chám vào vị trí của Thomas Müller để lại. Rất có thể, De Clicquilio sẽ rời Juventus để cập bến sân công viên các hoàng tử trong thời gian sắp tới. Vừa đạt thỏa thuận với Chelsea, lão tướng chốt luôn tương lai. Mùa giải 2019-2020 đã bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19. Đây là một trong đại dịch khiến cho tất cả đều phải bất ngờ và bùng phát dữ dội. Câu chuyện chuyển nhượng cũng không phải ngoại lệ khi các đội bóng đang tỏ ra khốn đốn trước khủng hoảng tài chính hậu Covid. Chính vì lẽ ấy, phiên chợ hè đã được phép mở rộng. Đồng thời các câu bộ có thể đăng ký mua bán cầu thủ cho cả mùa giải 2020-2021. Có khá nhiều những cầu thủ sẽ đáo hạn hợp đồng sau ngày 30 tháng 6. Thế nhưng, nhiều đội bóng đã nhanh chóng tìm ra cách giải quyết. Với Chelsea, câu bộ phía Tây thành London vừa dạng thành công với Willian và Pedro. Theo đó, cả hai sẽ gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge đến hết phần còn lại của mùa giải này. Mặc dù vậy thì ngay sau đó, cá nhân Pedro lại muốn chốt hạ luôn tương lai của mình. Cụ thể, cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ chia tay The Blues để đến với AS Roma theo dạng chuyển nhượng tự do. Thông tin này do cây viết Romano chia sẻ trên Twitter cá nhân. Với sự xuất hiện của Hakim Ziyech, Cơ hội để ngôi sao 32 tuổi ra sân thường xuyên là không cao. Tính đến lúc này, anh mới chỉ có được 18 trận trên mọi đấu trường, ghi được hai bàn và có 3 kế tạo cho Chelsea. Nếu đến với đội chủ sở Olympico, Pedro có thể sẽ được sát cánh với những đối thủ mình từng gặp ở ngoại Anh. Những cái tên đáng chú ý như Henrik Mkhitaryan, Chris Smalling đang được AS Roma lên kế hoạch mùa đất. Tuy vậy thì câu chuyện sẽ phải phụ thuộc vào quyết định của Arsenal và Manchester United. Nguồn tin uy tín xác nhận sao Barca đếm ngày trở thành đồng đội CR7. Những ngày qua đã liên tục xuất hiện những thông tin xoay quanh việc Atomelo có thể sẽ rời Barcelona để chuyển tới chơi bóng cho Juventus. Và mới đây, thông tin này đã được xác nhận bởi một nguồn tin uy tín, đó là nhà báo Gianluca Di Maggio và bên cạnh đó là Mois Loren của ESPN. Đưa biết, thỏa thuận cuối cùng hứa hẹn sẽ được các bên đồng loạt thông qua vào thứ Bảy tuần này. Theo đó, các bên đã đạt được một thỏa thuận trị giá 80 triệu euro để đưa Atomelo đến với Turin ở mùa giải tới. Trong khi đó, Barcelona cũng sẽ dùng 70 triệu euro để cải thiện sức mạnh tuyến giữa của mình bằng việc chiêu mộ Michelin Pianic của Juventus. Về phía thỏa thuận cá nhân giữa Atomelo và Juventus, đại diện của cầu thủ người Brazil và giám đốc thể thao của nhà đương kim vô Serie A, ông Fabio Paratici. Phía Lam Phu Nhân sẽ không chỉ tăng lương cho cầu thủ người Brazil mà còn hứa hẹn sẽ cho anh có được thời gian thi đấu nhiều hơn những gì anh đang nhận ở Barca trong hai mùa giải gần nhất. Rõ ràng là Juventus đánh giá rất cao tiềm năng của Atomelo, trong khi đó thì Barca cũng đặt niềm kỳ vọng vào tài năng của Pjanic cũng như tin rằng anh có thể giúp đội chủ sân Nou Camp tăng cường sức mạnh ngay trong mùa giải đầu tiên mà anh tới đây. Đây có lẽ là một thương vụ win-win với tất cả các bên. Mất ngôi vương, Man City háo hức báo thù Liverpool trên thị trường chuyển nhượng. Ở vòng 31 Premier League, Liverpool đã tiếp đón Crystal Palace. Jacob đã không gặp quá nhiều khó khăn để vùi dập đối thủ với tỷ số chung cuộc là 4-0. Thắng lợi vừa qua, cộng với việc Chelsea đã đánh bại Manchester City ngay tại Stamford Bridge, thế Liverpool đã chính thức lên ngôi vô địch. Đây là một mùa giải khá đen đổi với đội chủ sân Etihad khi mà trụ cột Laporte đã không thể đóng góp quá nhiều vì dính chấn thương dài hạn, trong khi các trung vệ còn lại đã chơi không đạt yêu cầu. Chỉ như vậy, mục tiêu của Pep Guardiola chính là nâng cấp hàng phòng ngự bằng việc chiêu mộ các bảo đồng chất lượng vào mùa này. Theo chuyên gia chuyển nhượng Dukan Castro thì Manchester City đang nỗ lực theo đuổi Koulibaly. Trong 3 mùa giải gần nhất thì Koulibaly đã nổi lên như một trong trung vệ hay nhất châu Âu, sở hữu thể hình vô cùng ấn tượng, thể lực sung mãn và lối chơi đầy đầu óc. Koulibaly sẽ được dự đoán là phù hợp với môi trường bóng đá Anh. Tuy nhiên, Koulibaly cũng đang là mục tiêu của hàng loạt những ông lớn, trong đó có thể kể đến cả Liverpool, Man United, Real hay Barcelona đều là những câu lạc bộ đang theo đuổi cầu thủ này. Thậm chí Cup đã gửi lời đề nghị đầu tiên trị giá 58 triệu bảng nhưng đã chỉ nhận được cái nắc đầu từ phía Napoli. Với nguồn lực tài chính dồi dào, Man City sẽ tìm mọi cách để khiến cho đội chủ sân San Paulo cảm thấy hài lòng. Koulibaly cũng được cho là muốn cầu đến Etihad hơn là so với Anfield. Tìm đối tác cho Ronaldo, Juve đưa sát thủ Premier League vào tầm ngắm. Ba đâm ra vẫn đang ngự trị trên bảng xếp hạng ở Serie A. Tuy nhiên phong độ của họ là chưa thực sự thuyết phục. Gonzalo Higuain gây thất vọng trong việc chia sẻ gánh nặng sân bàn với Cristiano Ronaldo. Chân sút người Argentina mới chỉ có được 8 pha lập công ở trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa. Con số này hết sức khiêm tốn với một tiền đạo chơi cao nhất trên hàng tấn công. Đã bước sang tuổi 32, việc Higuain sa sút là điều dễ hiểu. Chính vì vậy Juventus đang tìm cách bán đứt cựu sao của Real, đồng thời lên kế hoạch chiêu mộ một tiền đạo đẳng cấp khác để kết hợp với Ronaldo trên hàng công. Theo LTN Sport, ban đâm ra Thánh Turin đang quan tâm đến thương vụ Eric Aubameyang. Hợp đồng giữa chân sút người Gabon với Arsenal sẽ đáo hạn vào tháng 6 năm 2021. Tuy nhiên hai bên vẫn chưa có động thái cụ thể nào trong việc tiếp tục sự gắn bó với nhau. Aubameyang vì vậy được đồn đoán sẽ rời Emirates sau khi mùa giải kết thúc. Anh hiện cũng đang nằm trong tầm ngắm của rất nhiều đội bóng lớn. Kể từ khi cập bến Premier League, Aubameyang đã thể hiện được một phong độ sân bàn vô cùng ấn tượng. Tiền đạo 31 tuổi, đóng góp 59 pha lập công sau 77 trận ra sân tại giải đấu cao nhất nước Anh. Đẳng cấp của cự sao Proce Dortmund là không phải bàn cãi, anh cũng không quá lạ lẫm với môi trường bóng đá Italia khi từng khoác áo AC Milan. Sự kết hợp giữa Aubameyang và Cristiano Ronaldo hứa hẹn sẽ giúp cho hàng công của Juventus trở lên nguy hiểm và bùng nổ hơn vào mùa giải tới. Tiền đạo của Arsenal đang định giá là 56 triệu euro theo Transfermarkt. Arsenal muốn có Ronaldo mới trị giá 40 triệu bảng. Mới đây thì huấn luyện viên Mikel Arteta đã giải quyết xong những vấn đề cấp bách về mặt nhân sự khi hoàn thành một lúc 4 hợp đồng mới. Và tất nhiên, giờ là thời điểm để ông cùng các cộng sự lên kế hoạch cụ thể hơn cho phiên chợ hè. Trên thực tế đã có rất nhiều những cái tên được nhắc đến như mục tiêu của Arsenal trong thời gian vừa qua và mới đây nhất, Jason Fernandes, tài năng trẻ thuộc biên chế của Sporting Lisbon đã lọt vào tầm ngắm. Không chỉ có pháo thủ đâu, sao mai 17 tuổi còn lọt vào tầm ngắm của nhiều lớn khác như Barcelona hay Leipzig đang thi đấu tại Bundesliga. Tại Sporting Lisbon, Fernandes là tài năng nổi bật nhất ở thời điểm hiện tại. Anh được kỳ vọng sẽ là ngôi sao tiếp theo của đội bóng này sau những Cristiano Ronaldo, Nani, Luis Figo hay Ricardo Quaresma. Với vị trí thi đấu tương đồng so với Ronaldo thời trẻ, thực tế thì Fernandes cũng đã không ít lần được so sánh với CR7. Hiện tại thì Fernandes đang sở hữu một điều khoản giải phóng đồng trị giá 40 triệu bảng và Sporting đang quyết định nâng con số này lên thành 90 triệu bảng khi họ tiến hành ra đồng với tiền vệ người Bồ nhà. Được biết, họ rất muốn cho chân Fernandes thay vì để anh ra đi. Dù vậy, tờ Ozugo đã khẳng định Arsenal không bị tác động bởi điều này và họ đã cử một đại diện đến Bồ Nha để tìm cách đưa Fernandes thoát khỏi tay Sporting Lisbon. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chuyển nhượng ngày hôm nay 26 tháng 6 năm 2010 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên sắp quay ngay kênh youtube Hơi Thở Bóng Đá, nhớ bấm chuông để nhận được những thông tin mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về thị trường chuyển nhượng mỗi ngày. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin chuyển nhượng tiếp theo của Hơi Thở Bóng Đá.